tí đi ờ. đấy là à, ờ, đừng có bật bơm nữa em bật bơm nó tạo bọt để cho nó ấy bây giờ nó tông nó đang bọt như này thì là bơm nó không nguồn được nó càng tạo bọt khí nó vào nó càng tạo bọt bỏ luôn tắt nha tắt tắt quả lo đi em tắt quả lo đi nghĩa là lúc mà đã mất điện đột ngột đấy là phải chờ dầu nguội thì nó co về nó co về nó không không tạo bọt hiểu không phải tắt quả lô đi thì mới hết tạo bọt tắt quả lô là tạo bọt à. thế này là nếu mà chạy như thế này thì phải có chạy như thế này quả lô không được chạy nữa đúng rồi quả lô nghĩa là lúc mới ấy lên là quả lô không